Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi phát trực tiếp của chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay và rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp này rồi. Ngày hôm nay chị em mình lại tiếp tục cùng với nhau đi thiết lập một bài nghị luận xã hội và hy vọng rằng là với những cái buổi luyện tập cùng với chị như thế này thì các bạn có thể cảm thấy là cái câu nghị luận xã hội không còn là cái câu thách thức với chúng mình nữa nhá. Ok không nào? Gửi lời chào tới chị trước đã nha, rồi làm gì thì mới làm nha. Ok, hôm nay là một ngày chủ nhật khá là âm u đúng không? Có vài hạt mưa lác đác nữa, Hà Nội thì như vậy, còn không biết là các tỉnh thành khác thì như thế nào. Trời cũng lạnh hơn một tí. Hello, xin chào các bạn, xin chào Phương Nhi, chị đã nhìn thấy những bạn đầu tiên gửi lời chào tới chị rồi. Xin chào các em, xin chào Lý Kiệt, xin chào em. Chị chào Dương Huyền, chị chào em. không một ngày nghị luận xã hội nha ok xin chào phương thanh xin chào em xin chào huyền vũ rồi xin chào các bạn Nghị luận xã hội Và ngày hôm nay chị em mình lại có một cái đề tiếp theo để thực hành cùng với nhau Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau làm một cái đề nữa nhé Ok, xin chào Vân Na, xin chào Cẩm Vân Rồi các bạn ơi, ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn ở một cái dạng đề mà có lẽ là cái mức độ khó của chúng mình không nhiều đâu nhá Chúng mình sẽ cùng làm một cái đề mà mức độ khó không nhiều đâu Và nếu như được thì các bạn có thể thực hành cái dạng đề này cùng với chị luôn nhá Chúng ta thấy rằng là ở trong nghị luận xã hội bây giờ thì chúng ta vẫn chia thành hai dạng đúng không ạ? Một là hiện tượng về à, gì ạ? Nghị luận về một tư tưởng đạo lý và cái thứ hai là nghị luận về một hiện tượng đời sống. Thì chị đã nói với các em là ở trong tư tưởng đạo lý ấy, chúng mình chia ra thành hai mà. Đúng không ạ? Hai cái dạng đề, cái dạng đề đầu tiên là một cái dạng đề khá là đơn giản. Ôi, Quảng Ninh lạnh run người luôn à <laughs> Hà Nội thì cũng hơi lạnh lạnh một chút xíu Cũng không đến mức run người Nhưng mà trời âm u Và lất phất mưa nữa Rồi <laughs> Ok các bạn ơi Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn vào đây này Chúng ta sẽ thấy nhá Chúng ta có một cái dạng đề đầu tiên Đó là trực tiếp luôn Chị đang chia nhỏ trong tư tưởng đạo lý nhá Trực tiếp ở đây ấy có nghĩa là người ta sẽ hỏi cụ thể các bạn là à bày tỏ suy nghĩ của anh chị về cái này, về cái này, về cái này, về tư tưởng đạo lý này, về lối sống này, ví dụ như thế. Thì đấy là những cái trực tiếp. Còn ở cái số 2, người ta đưa ra mức độ khó hơn một chút xíu, đó là nó có thể bị ẩn nghĩa. Được không ạ? Nó có thể bị ẩn nghĩa ở trong qua một cái câu chuyện này. Ví dụ qua một cái câu chuyện này. Được không ạ? qua một cái nhận định này. Được không ạ? Qua một cái danh ngôn, châm ngôn, thành ngữ, tục ngữ này, vân vân. Đấy, được không ạ? Thì cái dạng này là dạng khó hơn. Bởi vì thường ấy, cái dạng này là dạng mà người ta không cụ thể bảo các bạn là các bạn phải làm về cái phần nào Các bạn bày tỏ ý kiến và suy nghĩ của các bạn về phần nào Đúng không ạ? Đấy, thế nên là chị đánh giá rằng là cái dạng trực tiếp là cái dạng đơn giản hơn dành cho các bạn Thế nhưng mà nói là đơn giản hơn nhưng thực tế là các em đã làm nó tốt chưa Thì lại là cái vấn đề khác Đấy, thế nên là bây giờ thì chị sẽ cùng với các em chị sẽ cùng với các bạn quay trở lại với nhau để chúng ta làm một cái đề ở mức độ đơn giản đã. Được không nào? À, 200 chữ thì mắc bằng một trang giấy thi à, Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 2 phần 3 của một mặt giấy thi thôi Đấy, các em sẽ lưu ý giúp chị nhá Là cái dung lượng cũng rất là quan trọng đấy Đôi khi các bạn bảo là hmm, chắc gì người ta đã đếm chữ Thôi mình cứ viết đi Thế là viết một mặt, hai mặt, ba mặt Và vừa tốn thời gian không hiệu quả mà điểm thì có khi lại bị thấp hơn Thế nên là các bạn phải lưu ý giúp chị nhá Các bạn phải lưu ý giúp chị về cái vấn đề này Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm một cái đề này Và chị sẽ ưu tiên cho 5 bạn nhanh nhất có thể làm theo kịp cùng với chị Tức là khi chị yêu cầu viết phần mở đoạn, thân đoạn hay kết đoạn Thì các em sẽ viết luôn ra đây Được không bạn? Bằng cách comment cái đề đó vào trong này Ok chưa nào? Comment cái bài viết của các bạn vào trong này Phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn Ok chưa nào? Thích dạng ẩn nghĩa hơn. Đương nhiên dạng ẩn nghĩa là cái dạng mà chúng ta có thể nhìn dưới các góc độ và khía cạnh khác nhau. Nhưng chị đã nói rồi, chúng mình cứ đi từ cái đơn giản trước để xem là các bạn viết đơn giản thì như thế nào đã rồi chúng mình tính tiếp. Thế thì bây giờ các bạn đã chuẩn bị một cái tâm thế để chúng ta bắt đầu đề vào ngày hôm nay chưa? Chúng mình đã chuẩn bị tâm thế để chuẩn bị bắt đầu viết ngày hôm nay chưa? Ok, xin chào các em. Có một cái thông báo rất là hit hot muốn báo đến với các bạn đó là ngày hôm nay thì hiện tại fanpage học văn chị Hiên đang chiên và chúng mình sẽ được free ship cả hôm qua và hôm nay rồi. Đấy, cả hôm qua và hôm nay đều được free ship sách Thế nên những bạn nào mà muốn đăng ký sách có tài liệu về để ôn thi Nói chung là cũng sắp thi rồi chứ còn làm gì làm gì còn thời gian mà để suy nghĩ nữa thì nhanh chóng đặt sách nhá. Đây sẽ là một trong những cái cơ hội rất là tốt dành cho các bạn đấy. Đã sẵn sàng đúng không? Rồi, đề bài của ngày hôm nay như sau. Đề bài. Đề bài của ngày hôm nay như sau. Về kết cấu viết của đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ, chị sẽ không nhắc lại nữa nhé. Chị sẽ không nhắc lại kết cấu viết nữa Bây giờ các bạn sẽ chủ động các bạn dựa vào đấy và các bạn viết thôi Tất cả những cái lưu ý về mặt hình thức, về mặt nội dung Đều đã chia sẻ với các bạn ở trong những phần phát trực tiếp trước rồi Nếu không ghi nhớ thì đó là lỗi của các em chứ không phải là lỗi của chị Lần đầu tiên mà chị giảng các em không ghi nhớ thì là lỗi của chị Nhưng bây giờ đã là lần thứ tư, thứ năm rồi chị giảng rồi Mà các em còn không ghi nhớ nữa thì chắc chắn đấy là lỗi của các em rồi Không phải lỗi của chị <laughs> ok không nào? Rồi nào, đề bài của chúng mình như sau. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của nghị lực trong cuộc sống. Vai trò của nghị lực Vai trò của nghị lực trong cuộc sống Chị đánh giá đây là một trong những cái đề khá là cơ bản Cơ bản không có nghĩa là chúng ta có thể viết một cách cơ bản cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Nếu như mà đề mà đơn giản với các em thì đương nhiên là cái mức độ chấm sẽ phải khác đi. Tức là bây giờ người ta sẽ phải lựa chọn những cái bài nó tinh chất hơn, nó phải đắt hơn. Chứ không thể nào là những cái bài tất cả cơ bản là đều được 2 trên 2 điểm được. Các em hiểu ý chị không? Thế nên bây giờ quay trở lại chúng mình có một cái đề bài ở đây Đó là vai trò của nghị lực trong cuộc sống Chúng mình cùng nhau viết mở đoạn luôn nhá rồi các em ơi, chị quy định cho các bạn là mở đoạn của chúng mình chỉ tối đa từ 1 cho đến 3 câu. Đây là tối quy định tối đa. Bây giờ các bạn sẽ viết cho chị 1 đến 3 câu trước. Ok không nào? Cảm ơn Quân nhá, cảm ơn em <laughs> Lâu lắm rồi mới thấy Quang Quân bình luận ở trong fanpage của chị Không biết là dạo này học hành vất vả lắm mà hay sao hà? Rồi, rồi nghĩ đến cái gì không quan trọng Đang muốn nói ở đây là viết cái phần mở đoạn đi đây này để chị xem đây này Nhá Ôi dồi ôi Bùi Quốc An Rồi trong cuộc sống hiện đại